chuẩn bị bắt đầu rồi bắt đầu sụt xuống rồi đây bắt đi rất là vui các bạn ạ Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Sơn Tây Bắc Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở trong ờ, khu trung tâm ờ, ờ, lễ hội của Nghĩa Đô các bạn ạ à, Hôm nay thì ở trong này nó có một cái chương trình cuộc thi gọi là bắt cá Và người dân ở đây thì cũng đang tập trung ở cái khu vực suối này rất là đông Để tham gia một cái trò chơi cũng như là cuộc thi bắt cá ở dưới dưới dưới suối này các bạn này Đấy, như các bạn quan sát thấy thì ờ, rất là đông ờ, du khách cũng như là người dân địa phương ờ, đã đổ về đây để uh, tham gia cũng như là đi trải nghiệm uh, những cái uh, trò chơi dân gian ở Nghĩa Đô này và Sơn thì Sơn ờ, cũng đã có mặt ở đây và đi vào đây để ghi lại những cái hình ảnh mà người dân bắt cá ở dưới suối đây các bạn này đây đấy mọi người có thể nhìn thấy rằng là đứng ở xung quanh ở bên bờ này thì ờ, mọi người khán giả cũng như là một số những uh, vận động viên đi mình cứ gọi đó là vận động viên đi đang tham gia một cái cuộc thi bắt cá nhưng uh, có lẽ là Sơn đến đây nó hơi muộn một chút rồi vì không biết là uh, <laughs> đã bắt được nhiều cá chưa và <laughs> bắt được nhiều rồi anh một lần rồi đấy nhưng mà à bây giờ đang chuẩn bị chờ để lần, tiếp tục ạ lần thứ hai à thế à và và bắt lần thứ hai xong bắt đầu mới công bố giải đúng không ạ vâng, vâng. dạ vâng em cảm ơn ạ giờ sơn sẽ di chuyển lên phía bên trên này nhá di chuyển bên uh, phía bên trên này để xem là ở trên này mọi người bắt cá như thế nào và thấy có mấy bà cô thì cũng đang à, tập trung cầm uh, cầm uh, xúc ở đây rồi các bạn này đấy và bây giờ chắc là sơn sẽ ra sơn hỏi à, thăm uh, các cô ở đây một chút các cô các bà một chút cho cháu đi nhờ chút ạ à. đây các bạn này à, <laughs> cháu chào các bà nhé ôi ôi nước sâu quá ôi có con cá ở dưới chân cháu á <laughs> có con cá ở dưới chân đấy là các bà đã bắt được nhiều cá chưa chưa bắt ạ à? ờ thế là ban tổ chức vẫn chưa thả cá à bà thả thả đợt một rồi và cái những đội thi đợt một là bắt rồi bây giờ là các bà là sẽ đội thi đợt hai thế các bà là ở bản nào đây là ở bản làng đáp có nghĩa là các bà vẫn là người nghĩa đô này thôi đúng không vâng, dạ vâng Thế là mỗi một lần à, thả cá này là ban tổ chức thả nhiều không bà? Thả ít thôi ạ? À? xong rồi là mình sẽ dùng những cái này để xúc vào bà? <laughs> xúc xong rồi cho vào những cái cái cái giỏ à <laughs> cho vào cái giỏ này thì những cái đồ này là mình tự đan nát đấy thôi đúng không bà dạ vâng <laughs> dạ vâng cháu cảm ơn bà nhá chúc cho các bà bắt được nhiều cá nhá giờ thì sơn đang đứng vào trung tâm của khu vực suối và ghi hình xung quanh ở đây khán giả cũng khá là đông đấy các bạn này Rất là đông luôn đây à, <laughs> Dạ vâng Rất đông luôn À đây cây có anh trai có cái giọng đẹp đấy Quá tuyệt anh, anh trai à, là tham gia đợt 1 hay đợt 2? Vòng 2 Vòng 2 à? Thế là vòng 1 anh có tham gia không? Chưa ạ? À? Ôi anh anh có cái giọng này đẹp nhở? quá tuyệt cái này luôn. À, quá tuyệt vời luôn phải nói là đúng thủ là công mình đan luôn đúng rồi cái này đan thủ công quá là đẹp luôn quá tuyệt vời luôn. thế anh cho em hỏi một chút là ban tổ chức họ thả những loại cá gì anh? Cá chép, cá vượt Cá chép, cá vượt, cá trôi Sai cá có to không anh? có cả hơn cân à thế cũng to ấy nhở có dạ. cả cá bống đúng à đây đây hình như là bây giờ bắt đầu ban tổ chức đang kéo cá ra để thả rồi đây này rồi đây rồi các bạn ơi ban tổ chức thì đang uh, kéo cá ra để bắt đầu thả lên bên trên dòng suối kia sau đó là các vận động viên tham gia bắt cá thì sẽ bắt ở đây <laughs> nhiều đấy có vẻ nhiều cá kia kéo một giọng với cả một xô kia luôn kìa quá nhiều luôn thả lên trên đầu kia đúng không chú ờ đúng rồi thả trên đầu để à, san đưa lên trên này để san cho ba cái ao này à ờ san chia đều chia đều ba cái ao này. dạ vâng Nước ở đây cũng khá sâu đấy ông nhỉ? Ừ, sâu. Nước cũng sâu đấy. Đấy, một trò chơi dân gian rất là vui các bạn nhé. Đấy, ờ, trên trên kia thì ban tổ chức đã kéo cá lên tận trên kia để thả rồi. Ban tổ chức thì cũng đã phân loại cá ra và đang ờ, đưa vào những cái sọt như thế này để thả ra các vị trí ao cho các vận động viên ờ, tham gia bắt rồi này. Đấy. Mỗi một ao một đỏ mỗi ao một giỏ luôn ba ao mỗi ao một giỏ luôn các bạn ạ đây à, một ông chú đang à, chở một giỏ xuống ao cuối cùng đó các vận động viên đang à, rất là sẵn sàng tinh thần để chuẩn bị à, bắt cá à, một ông anh nữa đây rồi <laughs> chuẩn bị thôi Rồi cá đã được đổ ra ao Cá đã được đổ ra ao và chờ tiếng còi của ban trọng tài nữa Đây và ao trên cũng bắt đầu thả rồi Ok như vậy là đã thả cá đều ra cả ba ao và bây giờ thì uh, chờ tiếng còi ban uh, tổ chức ban trọng tài thôi các bạn ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Bà lăng đó, lăng Đây, cả một ông chú đây nữa các bạn này ờ, Già vâng, vâng. dạ rồi nhưng mà mình vẫn phải tham gia Đúng rồi, tham gia cho vui chú ạ không được không quan trọng, muốn giao lưu Để cùng cổ Người ta gọi là chuẩn bị bắt đầu <laughs> rồi bắt đầu sụt xuống rồi <laughs> đây bắt đi rất là vui các bạn ạ ấy được một con rồi được một con rồi ấy rồi rồi rồi <laughs> hai con chị được hai con này vẫn nhanh chưa, <laughs> nhanh chưa Ai à, nhanh tay người đấy sẽ được <laughs> Vui cực kỳ luôn <laughs> trên này ao trên này sâu hơn các bạn ạ sâu hơn có mắt hơn anh ra này mà bắt được hai con rồi sao nhỉ hai con rồi đi khoảng các cô gái tài các anh trai tài đang đi bắt cá rất là đông vui nhộn nhịp luôn đấy ở kia thì có hai người à, nhiệm vụ là chắn để không cho cá nó chạy xuống dưới đúng là một cuộc thi bắt cá <laughs> bắt cá dưới nước đấy đấy đấy cá cả cá cờ luôn <laughs> bắt được cả cá cờ luôn Ôi, quá công được con gì ao số 2 này có vẻ là rất là nhộn nhịp các bạn ạ ao cuối bắt nhanh hơn à gần hết rồi à <laughs> lên liên tục luôn ao cuối nó lông hơn hay sao á chắc Đấy. Ôi, sâu xuống vào nhưng mà không ai bắt được con nào. Đồng nhau mà đéo được cả. <laughs> lượng nó đủ kết không ai biết đâu đấy, đấy, kìa. <laughs> toàn đá thôi đấy đấy đấy đấy có một con đấy do pi các bạn ạ à. được một con anh ra được mấy con rồi thì phải ở đây này cô ơi ở trong này đây đây ở góc này này góc này đây, đấy góc đấy anh trai này xúc được nhiều hơn này mệt rồi mệt rồi một tôi một hồi thì mệt rồi à, anh trai kia được nhiều cái anh trai mấy con liền chưa đâu con nào à <laughs> mất cả rác luôn đấy bà này được một con rồi bên này à, ao bên này sâu hơn các bạn ơi bên kia tranh nhau tranh nhau tranh nhau ôi hai hai hai đồng chí ờ, vận động viên đứng ngoài bỏ ờ, hai cái sàng này bỏ đi không không không làm như thế <laughs> vật lộn ở à, dưới này bắt cá thích thật Ôi mấy à, nó nó. Uống nguyên đi lắm quả. Nó lại mở rồi. Uống nguyên đi lắm quả. Ôi, uống này lại rồi. là vui mọi người ạ <laughs> những tiếng uh, hò reo <laughs> những tiếng cười mỏi chưa mỏi chưa <laughs> về cuối này thì ờ, số lượng cá nó càng ít dần rồi, đang khó bắt hơn rồi đấy. <laughs> Bây giờ cuối này là hơi khó bắt rồi. đây đây, bây giờ đổ ra đây để kiểm tra. Ơi, à? khéo nó nhảy ra mất. Đấy, khéo nhảy ra. Đây bạn. Ôi, bạn của bạn, của bạn này được nhiều hơn này. Đấy, được mấy con này. Đây đó. Đây đủ luôn, đây giỏi luôn đấy. Cuộc thi bắt cá này thì cũng ờ, đang tan tan rồi các bạn ạ Bây giờ thì ờ, Xuân sẽ di chuyển đi lên trên để ờ, xem là đoạn ban trọng trài họ công bố kết quả các thứ xem nó như thế nào Thấy có một ông bác bảo là thả có 8 con mà bắt được tận mười mấy con Thế chạy, cám nó đẻ ra hay, hay thế nào ấy Rất là buồn cười Bây giờ thì mọi người cũng đang di chuyển lên trên kia để chuẩn bị ờ, cân cá sao ấy các bạn bây giờ sơn cùng ờ, di chuyển đến trên đấy xem nào các bạn nhé đây mọi người đang ờ, bắt đầu cân cá này Không biết là giải sẽ thuộc về đội nào nữa À cân cả giỏ luôn hay sao ấy Đấy có phải cân cả giỏ luôn thì phải à, Đoạn đoạn trừ sau đúng không ạ Vâng Đấy mọi người đang tập trung cân cá ở đây